yêu đơn phương là gì ngọc chẳng dám nói ra mình nói ra ta đừng gì được thêm một từ má đi mất đi tâm cũng thêm đêm ta vẫn cứ mơ mơ nằm mơ đẹp lòng lanh nét dịu dàng luôn lấm lánh từ nhánh hoa tô màu xuân cho bức tranh nụ cười thơ cũng làm ta lưu luyến nhớ thật lòng mơ nhưng mà ta luôn làm ngơ ngày gặp nhau đã được sao nhưng bối rối dòng thời gian vẫn hồn nhiên vẫn cứ trôi rồi từng đêm đêm từng đêm vẫn nước côi. chẳng là chi nên chỉ đơn phương người thôi vậy yêu đơn phương là gì ngọc chẳng dám nói ra phải nói ra ta đi gì được thêm một từ mà đi mất đi sống đồng Không bao đơn phương là gì yêu đơn phương là gì yêu đơn phương là gì yêu đơn phương là gì Thank